kaparide wa dukkha đồ manasupayasa nuriyanti đó là chiều thuận à, chiều thuận là à, các các pháp hành khởi vì duyên vô minh à, thức khởi vì duyên hành danh sắc khởi vì duyên thức lục nhập à, khởi vì duyên danh sắc xúc khởi vì duyên lục nhập à, thọ khởi vì duyên xúc ái khởi vì duyên thọ thủ khởi vì duyên ái hữu khởi vì duyên thủ sanh khởi vì duyên hữu lão lão tử khởi vì duyên sanh sầu bi khổ cùng những à, khổ vì duyên sanh toàn bộ khổ uổng này à, tập khởi là như vậy à, bắt đầu từ vô minh bây giờ vào à, giờ vô minh theo chiều chiều ngược nè ừ. à, à, á quy gia Aviya Yatwe Wa Ase Savira Ganiro Tha Sankhara Niro Tha Sankhara Niro Tho Sankhara Niro Tha Vinyana Niro Tho Vinyana Niro Tha Nam Rupa Niro Tho Nam Rupa Niro Tha Sala Yatana Niro Tho Sala Yatana Niro Tha Passa Niro Tho Passa Niro Tha Vedana Niro Tho Vedana Niro Tha ตังหานิโรโทตังหานิโรธาอุปาดานะนิโรโทอุปาดานะนิโรธาภาวนิโรโทภาวนิโรธาจาตินิโรโทจาตินิโรธาจารารมนังโสกปริเดวดุขะโดมานาสุปายาสานิรุยันติเอวเมตัสสะเกวลัสสะดุขคังดัสสะนิโรโทโหติtức là à, vô minh diệt à, vô minh diệt thì hành diệt à, hành diệt thì thức diệt à, thức diệt do hành diệt à, danh sắc diệt do thức diệt lục nhập diệt do sanh do, à, do danh sắc diệt à, xúc diệt do lục nhập diệt à, thọ diệt do xúc diệt ái diệt do thọ diệt thủ diệt do ái diệt hữu diệt do thủ diệt sanh diệt do hữu diệt lão tử diệt do sanh diệt sầu bi khổ ưu não cũng cùng à, diệt à, do sanh diệt toàn bộ khổ uổng này diệt tận là như vậy quý vị thấy à, thập nhị nhân duyên bắt đầu bằng cái vua minh ha à, vua minh vua minh là à, đức phật dạy đó à, vua minh là là vua là không minh là không có trí không có sáng suốt tức là người người không có biết chân lý tứ diệu đế ha, không biết chân lý tứ diệu đế tức là không biết khổ khổ không thấy không biết ờ, nguyên nhân khổ không biết không thấy rồi diệt khổ cũng không thấy không biết rồi bát chánh đạo cũng không biết ha đó là tứ diệu đế rồi rồi không có biết tức là bất tri danh sắc của mình danh sắc của mình trong quá khứ danh sách của mình trong hiện tại và danh sách của mình trong tương lai thì để ký để mà mình mình đâu có biết uh, danh sách của mình trong quá khứ mình si mê mà đâu biết mà Đức Phật á, Đức Phật biết tất cả những kiếp sống của ngài trong quá khứ luôn á và hiện tại hiện tại mình cũng không biết mình sống không mình không sống trong hiện tại không có chánh niệm mình cũng không biết rồi tương lai thân tâm của mình trong tương lai mình sanh về đâu mình cũng không biết ừ đó là vô minh à, vì vô minh cho nên không có biết à, lý duyên khởi à, không biết lý duyên khởi lý duyên khởi là ừ, phải nương nương tựa nhau mà có này là cái này có thì cái kia có cái này không thì cái kia không mình phải nương tựa cái bên ngoài ví dụ như đất nước lửa gió bên ngoài có đất nước lửa gió thì mình mới sống được thì cái này có thì cái kia có thì thì đó là vô minh vô minh tức là bất tri tứ diệu đế bất tri à, thân tâm trong quá khứ bất tri thân tâm trong hiện tại bất tri thân tâm trong tương lai rồi không có biết lý duyên khởi đó là vô minh ha vì vô minh cho nên mới duyên hành à, hành thông thường thì mình nghe hành là thiện chứ bất thiện đó ha yeah, dạ, mô phật bây giờ chưa thấy pháp sư đến rồi <laughs> xin phép quý vị và ờ, hẹn lại kỳ sau nha bây giờ mời nguyên như ờ, thỉnh pháp sư ừ. Dạ. dạ con kính đảnh lễ ban ngôi tam bảo con kính đảnh lễ sư uh, pháp thanh và con kính đảnh lễ sư thanh tâm Dạ, con kính chào đạo tràng con xin phép được uh, thỉnh pháp sư ngày hôm nay Nam mô tha sa pha ga wa tu arahatu samma sambuddhassa Nam mô tha sa pha ga wa tu arahatu samma sambuddhassa Nam mô tha sa pha ga wa tu arahatu samma sambuddhassa ब्रह्मा चलुकाधिपति साम्पति कातञ्जलियन्ति वरम् अयाचथा सन्ति खसन्तं भरजं खजानिता एते तुकं अनुकम् thi bằng ba chẳng san tham ma phi vi na yan cha tha yan biết ma ta biết ta đi na una văn ta mình cha mày hành cha đi ta ra tăng ta dạy ta mà xuất ta dạ đi na nguyễn dạ thưa chắc là à, dạ con tại con nghe tiếng ồn á con không biết sao dạ thưa con tiếp xin lỗi con tiếp tục và âm thiên vẫn nhận mùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nhĩ hơi Quyền lòng mở đạo dài đời Nhắm vườn lọc giả ngài dời chân sang Thuyết pháp độ các hàng đệ tử Có năm thầy thính giữ phàm từ đó là nhóm thiệu trần như được nếm hương vị hữu dư niềm vàng rồi từ đó mở mang giáo pháp bốn mươi lăm hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hạnh còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cầm tám mưa lành rơi khắp thế gian với những cớ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chúng ni tối mi cậu dưỡng ký tri vẹn toàn nam mô bút thay giá con xin kính thỉnh âm um, ngài pháp tâm lên âm truyền dạy buổi học ngày hôm nay cho phật đạo tràng chúng con con kính chúc đạo tràng có một buổi thính pháp được an vui nam mô bút tha giá Nắc mô Bích Tha Giá, Nắc mô Tham Ma Giá, Nắc mô Sang Kha Giá. Và dạ Nguyên Như con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh thể sư Pháp Thanh và dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp của ngày hôm nay và dạ con xin kính sư mở mít ạ. À. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Khai giá. giảng quyết quý vị à, đã nghe chưa ạ? dạ tôi con nghe rõ rồi bạch sư dạ rồi nha thì à, bữa nay mình học lại cái cái cái, cái đoạn à, à thứ nhất cái phần à, à, trong cái phần lễ bái tam bảo cái đoạn à, à, lễ cúng tam bảo à, à, sư à, sư đọc lại à, bây giờ trả bài xong mình học tiếp ha Dạ, cho sư đọc lại rồi à, quý vị à, từng tự à, mỗi người lên đọc ha ý mê hít đi bá thu qua bí sắc ca rê hít bút hăng tham măng săn khăn á phi pu cha già mít ma ta bí ta đi năng ha ý mê hít đi bá thu ba bí sắc ca re nhí bút hăng ham măng sang khăn á quý pu cha ya quý ma ta quý ta đi năng y mê hí đi bá thu ba ni sắc ca re hi bút hăng ham măng sang khăn á quý pu cha ya quý ma ta quý ta đi năng rồi bây giờ là mời à, quý vị trình tự à, tên à, đọc lại cái phần mình, mình chúng ta đã học hôm trước rồi mình học tiếp Dạ, con xin xung phong đọc trước ạ. Ý dạ. mê hi đi bát thù bà đi sắc cà rề hi bút tăng thầm măng sằng khằng áp phí bù chá già mi mà tà bí tà đi năng. Ý mê hi đi bát thù bà đi sắc cà rề hi bút tăng thầm măng sằng khằng áp phí bù chá già mi mà tà bí tà đi năng ime hí đi bát thù bà đi sắc cà rề hí bút thằng thầm mằng sằng khằng á phí bù chá già mí mà tà pí tà đi nàng và dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ à. dạ nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang kha giá dạ con kính đảnh lễ sư thanh tâm dạ con kính lễ sư pháp thanh dạ con kính lễ quý sư quý cô tu nữ kính chào các anh chị trong đạo tràng con xin đọc tiếp ạ im mề hi đi ba thù bà đi sắc cà rề hi bút thằng thầm mằng sằng khẳng a phi bù cha già mi mà tà bi tà đi nàng im mề hi đi ba thù bà đi sắc cà rề hi bút thằng thầm mằng sằng khằng a phi bồ cha già mi mà tà bi tà đi nặng y mề hi đi ba thù bà đi sắc cà rề hi bút thằng thầm mằng sằng khằng a phi bồ cha già mi mà tà bi tà đi nặng dạ con đã đọc xong dạ con kính tri ân sư dạ xin mời vị kế tiếp nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sang tha giá dạ con xin kính tên lễ sư thanh tâm sư pháp thanh uh, ờ, chư tăng và các cô tu nữ kính chào toàn thể đạo tràng dạ con xin đọc bài ạ y mê hi đi pa thù pa di sắc cà rê hi put thằng thầm mang sang khang a phi phù cha già hi ma ta pi ta di năng y mê hi đi pa thù pa di sắc cà rề hi bút thằng thầm mằng sằng khằng á phi phù cha già mi mà tà hi tà đi năng y mẹ hi di ta thù bà di sắc cà rề hi bút thằng thầm mằng sằng khằng á phi phù cha già mi mà tà phi tà đi năng dạ thưa sư con đã đọc xong ạ dạ thưa sư con kính đảnh lễ sư con kính đảnh lễ um, ngài trong các con con xin phép được đọc ime hi pi phát thù pa ti sắc kha rê hi put thăng tham măng sang khăng a phi pu cha già, mi ma ta pi ta đi năng vun na wan ta nan cha mày hành cha tích kha rắc tích kha rắc tăng at tha ya hi ta ya su kha ya Ime hidi phát thù và tích sát cà lê hít bút thăng thăm măng sang khăn ác phít phù chạ chạ ya mít mà tà phít tà đi năng vườn nát hoàn tà nần chạ nãy hành chạ tích khá rát tăng ác thà giác hít tà giác su khà giác Dạ thưa con xin phép, con kính tri ân sư và đại tràng. <clears throat> Dạ, con xin kính định lễ sư, con xin được đọc. Y mê hi thụ, y mê hi đi ba thù bà đi sắc cà rề hi bút thăng thầm măng sẵn khăn abi bí bù cha già mí mà tà bi tà đi năng y mẹ hi đi ba thù bà đi sắc cà rê hi buốt thăng thầm măng sẵn khăn abi bí bù cha già mí mà tà bi tà đi năng y mẹ hi đi ba thù bà đi sắc cà rê hi bút thăng thầm măng sẵn khăn á bi bồ cha già mi mà tà bi tà đi năng dạ thưa con đã đọc xong kính định kính tri ân dạ, con kính định lễ ba ngôi tam bảo ân đức phật ân đức pháp và ân đức tăng con kính định lấy thượng tọa pháp thanh và thượng tọa thanh tâm và quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng và con kính chào đạo tràng con xin đọc bài khi mê hi đi ba tu ba đi sắc cà rê hi bút thăng thầm măng sang khăng a phi bù cha ra mi ma ta đi ta đi năng hi mê hi đi ba tu ba đi sắc cà rê hi bút thăng thầm măng sang khăng api bu cha mi ma ta vi ta đi năng dạ con đã đọc xong ạ Dạ Nguyên Như có thấy tín hiệu của iPhone nói là dạ con chưa biết cầm mic nơi nào. Dạ um, không biết là iPhone này nam hay nữ thành ra hơi khó nói. Um, dạ là nam hay nữ ạ? À? <laughs> dạ uh, thưa cái uh, nếu mà cái cell phone á thì ở trên cái góc ở bên trái nó ở phía dưới nó có cái chỗ nó gọi là chữ mute đó iPhone thành ra um, có thể là uh, quẹt xuống cái chỗ đó thấy thì cái chỗ mà miêu đó gạch ngang á, thì mình bấm như cái nút đó nếu mà không có được nữa thì lấy cái tay quẹt qua bên trái thì cái màn hình ở bên trái này nó sẽ có cái chữ mà à, mở mở mic ra đó thì mình sẽ đọc được Dạ, trong thời gian chờ đợi Nguyên Như xin kính mời à, anh Đạo. Anh Đạo có thể đọc được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Nguyên Như. Dạ, à, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, à, kính đảnh lễ sư Tâm Tâm. Kính chào quý cô, à, kính chào quý anh chị, kính chào chị quý vị. Dạ. Dạ, à, thưa sư con xin đọc đọc ba câu đầu. Ý mê hí đi bá thù ba đi sắc cà rề hí bút thăng tham mằng sằng gần á phi bù cha già mi mà ta bí ta đi năng ý mề hi ý mề hi đi bách thu bà đi sắc cà rề hí bút thăng tham mằng sằng gần á phi bù cha già mi mà ta biết ta đi năng dạ con đọc lúng túng lắm thực sự dạ à, nam mô bút ta dạ xin à, nhường mic cho iphone này ha iphone thử thử làm sao iphone thử bấm cái nút như chị nguyên như đã chỉ đó dạ à, dạ mời mời mời vị ừ. vậy là chắc iPhone không có cầm mic được dạ thì uh, xin uh, kính nhường uh, kính dân mic cho sư pháp thanh ạ à. dạ kính kính, kính mời sư dạ à, rồi ha à, bữa nay là quý vị đọc uh, giỏi rồi đó à, nói chung là đa phần à, đọc uh, đúng giọng hết rồi đó ừ, từ từ thì mình sẽ quen thôi cái ờ, Bali thì đọc nó cũng dễ không có gì khó ha à, mình chỉ cần ờ, nhớ để ý à, như cái mẹo sư chỉ đó à, mà thấy cái dấu nè các trong những cái cái chữ nào mà có dấu đó, thì à, mình đọc theo cái dòng Việt Nam mình à, i u a ha. đó rồi e o à, vậy thôi không có gì còn hả cái chữ nào mà nó không có dấu thì bỏ bỏ dấu sắc vô à ý hí à bá bí sắc à hí à, đó vậy đó thì đó cũng dễ đọc nhưng mà khi mà phân tích cái cái văn phạm thì cũng nó rất là khó à, tại vì nó là dạng à, cổ ngữ à, đa số thì quý vị bữa nay đọc giỏi rồi à, rồi bắt đầu à, một con có một cái đoạn ngắn ngắn mà mình à, mình đọc tới đọc lui à, cả tuần nữa ha à, thì vậy thì nhờ mình đọc chậm chậm mình học chậm là mình sẽ dễ đọc và dễ thuộc rồi bây giờ mình đọc tiếp học tiếp hai cái cái cái hàng cuối nha à rồi cái hàng thứ tư à gú nát quanh ta cú ná quanh ta cú ná quanh ta nành chát ha cú ná quanh ta nành chát cú ná quanh ta nành chát cú ná quanh ta nành chát ha à nghe một lại nè cú ná quanh ta nành chát cú ná quanh ta nành chát cú ná quanh ta nành chát rồi mời quý vị có ai đọc không sẽ đọc có một câu đấy thôi à học có một câu đấy thôi à mình đọc từ từ một chữ đó thôi một cái đoạn chữ đó thôi rồi mình đọc tiếp cho nó dễ gú na quanh tà nành chát, gú na quanh tà nành chát, gú na quanh tà nành chát, rồi dạ thôi con xin trung phong đọc trước thư dạ à, giỏi quá gú ná quanh ta nanh chát gú ná quanh ta nanh chát yeah. xin mời vị kế tiếp ạ à, thưa sư con xin bỏ ạ gú ná quanh ta nành chát gú ná quanh ta nành chát rồi mời tiếp à giỏi rồi đó đạo huynh đạo cũng đúng mà cô ờ, cái cô ờ, kế tiếp đạo cũng đúng rồi đó à. thưa sư con xin đọc ạ à, guna cô... hoành tà nành chắc dạ guna hoành tà nành chắc guna hoành tà nành chắc guna hoành tà nành chắc dạ xin mời vị kế tiếp dạ mời chị Helena chị Helena cứ mạnh dạn lên đọc đi ạ dạ thưa sư con xin phép được đọc Kuna yeah. Wanta Nancha Kuna Wanta Nancha Rồi, đúng giọng rồi đó rồi mời vị kế tiếp dạ, thưa sư con xin đọc ạ à. Gunawanta Nancha Gunawanta Nancha Gunawanta Nancha die. còn nghệ đọc nữa không nếu à, không còn ai đọc thì à, mình học tiếp cho hết cái à, cái cái, đoạn thứ tư à, gu na hoành tà nành chát mày hành à, gu na hoành tà nành chát mày hành à, cái kiểu chá này nó, đi xuống dưới trùng với cái, cái kia à, gu nó quanh ta nành chát mày hành à, rồi bắt đầu mới đi tiếp xuống chát đi cá karat tăng ha gu nó quanh ta nành chát mày hành chát đi cá karat tăng gu nó quanh ta nành chát mày hành chát đi cá karat tăng à, thì à, mình à, nắm cái cái cái tình vịnh cú nó quanh ta là là là các cái cái bậc à, ân nhân à, những cái bậc mà hữu ân à, của mình đó à, các bậc ân nhân các bậc hữu ân à, may hanh là là của con của tôi à, à, à vú ta vú nó quanh ta nành chát may hanh cái chữ chá nó là là là cái cái bất biến từ Ờ, giống như giống như chữ à, chữ và đó chữ và của Việt Nam á à, chữ chá đó là, là, là nó cái từ từ nối à, à, vu na hoành tà nành chá mày hành chá đi cái rát tăng à, đi cái đó tăng á, là là chữ uh, chữ đi cá là là lâu dài à, lâu dài ha vú nó quanh ta nành chá mày hành chá đi cái rách tăng ha à, mình đọc chậm chậm vậy đi rồi à, mình à, mình à, nói tiếp vú na hoành ta nành chá mày hành chá đi cá ráp tăng nè vú na hoành ta nành chá mày hành chá đi cá ráp tăng vú na hoành ta nành chá mày hành chá đi cá ráp tăng rồi bây giờ à, mời quý vị đọc coi Dạ thưa sư con xin đọc À. Guna wanta nancha mai cha di kharatang. Guna wanta nancha mai cha di kharatang. Guna wanta nancha mai cha di karat tăng dạ, thưa sư con đã đọc xong Dạ thưa sư con xin phép đọc. na wan ta nan chat mai han chat di karat tan. na wan ta nan chat mai han chat di karat tan. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Đấy. Đúng rồi đó, nhớ ha. Di karat tan chát đi cái rát tăng à vậy đó rồi mời vị kế tiếp thưa sư con xin đọc ạ Una quan ta nành cha mây hành cha đi ca rát tăng Una quan ta nành cha mây hành cha đi ca rát tăng Rồi, đúng giọng hả? Mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lệnh lễ sư, con xin đường đọc tiếp. Bú na hoàn tà nành cha mày hành cha đi khá rắc tầng. Bú na hoàn tà nành cha mày hành cha đi khá rắc tầng. Bú na hoàn tà nành cha mày hành cha đi khá rắc tầng. Dạ thưa sư, con đã đọc xong. À, rồi. Đổi rồi đó. À. Dạ, con xin đọc ạ. À. Guna Vanta Nan Cha Mì Hành Cha Đi Khá Rách Tăng Guna Vanta Nan Cha Mì Hành Cha Đi Khá Rách Tăng Guna Vanta Nan Cha Mì Hành Cha Đi Khá Rách Tăng Dạ thưa sư con xin đọc ạ guna hoành ta nành cha mày hành cha đi kha rắc tăng guna hoành ta nành cha mày hành cha đi kha rắc tăng guna hoành ta nành cha mày hành cha đi kha rắc tăng dạ xin mời vị kế tiếp ạ dạ yeah, chúng tôi xin đọc yeah. Dạ guna Quan Ta nành cha mày hành cha đì ga đách tăng guna Quan Ta nành cha mày hành cha Đi ga đách tăng yeah. Dạ, xin mời vị kế tiếp Dạ con thấy không còn ai thưa sư, xin mời sư tiếp tục ạ. À. à rồi hả? Thì uh, phải nói sư có biết sư có thấy cái màn hình có cái chữ không đâu thấy ờ, gì đâu. Rồi bây giờ à, tiếp nha. À Attha Yahita Yasukha Yah Attha Yahita Yasukha Yah ha Attha Yahita Yasukha Yah tha giá hí ta giá suốt ha giá rồi mời quý vị dạ atha giá hí ta giá suốt ha giá atha giá hí ta giá suốt ha giá atha giá hí ta giá suốt ha giá dạ con đã đọc xong mà không mời xin mời vị kế tiếp ạ à. dạ đúng na hoàn tà cha này hành cha đi ca rát tăng áp thà ya sukaya tà ya su ca ya una hoàn tà cha này hành cha đi ca rát tăng áp thà ya sukaya tà ya su ca ya una hoàn tà cha này hành cha đi ca rát tăng áp thà ya sukaya tà dạ con đã đọc xong ạ à. Đấy, giỏi rồi tốt tốt dạ thưa sư con xin đọc ạ atha yahita yasuka ya atha yahita yasuka ya rồi tốt tốt dạ thưa sư con xin đọc tiếp atha dạ, dạ. atha yahita yasuka ya Atha Yahita Yasukhaya Atha Yahita Yasukhaya Dạ thưa sư con đã đọc xong Dạ thưa sư con xin phép đọc Atthaya Hitaya Sukhaya atha Hitaya Sukhaya Atthaya Hitaya Sukhaya Dạ con kính mời Rồi, giỏi à, tốt, tốt Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Atha yahita yasukhaya Atha yahita yasukhaya Atha yahita yasukhaya Dạ con đã đọc xong. Dạ. Kính mời vị kế tiếp. dạ chúng tôi xin đọc tiếp dạ attha yahita yasukaya dạ. attha yahita yasukaya dạ. dạ, xin mời vị kế tiếp dạ nam mô bích tha dạ con con xin Ừ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? À? Hello. Hello. Rồi, có nghe ạ. À? Dạ, Nam Mô Bích Thai Giá, Nam Mô Trong Mai Mời con đọc. À, à. Dạ, Nam Mô Sang Thai Giá, con kính lên lễ sư Thanh Tâm, con kính lên lễ sư Pháp Thanh, dạ con kính lễ đạo tràng, dạ con ờ, cầm được rồi, dạ con xin đọc uh, học Atthayahitaya Sukhaya Atthayahitaya Sukhaya Atthayahitaya Sukhaya Dạ, con đã đọc xong với sư con xin Rồi, đọc chọn rồi đó Dạ, dạ. Rồi, còn vị nào đọc nữa không? Đọc hết chưa? dạ hết rồi bạch sư con xin mời sư tiếp à hết rồi ha dạ. thì à, cái chữ à, thà giá nó là cái à, nghĩa nó là là tốt đẹp ha tốt đẹp ách tha đó à ách tha cái chữ giá nó nó cũng là cái à, bất biến từ à, nó là cái chữ chữ à, cũng để nói à, thành ra ba chữ nó có cái chữ giá ngoài sau hết thấp hà giá hí tà giá su cà giá ha thì cái cái à, áp thá à, nó là cái cái à, điều tốt đẹp tốt lành rồi hí tá đó hí ta hí tá nó đổi thành à, hí ta à, ách thá đổi là ách hà, à, hí tá thành à, hí già à, đó là cái à, chữ à, à, lợi ích à, lợi ích rồi cái xúc khác đó à xúc khác à, nó biến cách nó thành xúc kha xúc kha giác nó là cái cái điều an lạc à còn à, còn nếu mà chữ xúc kha xúc khá không á nó là lạc à cái trạng thái cái trạng thái an ổn an lành an lạc à, đó, thì à, thì nguyên cả cái à, ý nghĩa à, của cái câu này thì thường thường quý vị đọc đó à, hồi giờ đó thì ngày à, hậu tông ngày dịch đó à, con xin dân các lễ vật này đó à, nhất là nhan đèn để cúng Phật pháp tăng tam bảo ngưỡng cầu cho các bậc ân nhân nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa sự lợi ích sự bình an lâu dài nha là bữa nay là mình học xong cái cái đoạn mà à, cúng gọi là dân hương đó dân hương để lễ bái à, mở đầu cho cái cái khóa lễ à, của lễ bái tam bảo à, trước hết mình à, đốt nhang đèn và mình đọc cái à, cái này à, giờ sư đọc lại à, ba lần rồi quý vị đọc hết ha ime hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hi bút thăng tham măng sang khăn áp hi bù cha già mi ma ta bi ta đi năng u na hoành ta nành cha mày hành cha đi ca ra tăng ngặt tha giá hi ta giá su ca giá ime hi đi ba thu ba đi sắc ca rê hí bút ăn hầm măng săn khăn áp phi phù cha già bi mà ta bi ta đi năng vui to quanh ta nành cha mày hành cha đi ca rát tăng áp ta giả dạ hi ta và dạ su ca ya y mê hi đi ba thu ba bi sắc ca rê hi buốt ăn hầm măng săn khăn phi phù cha già mi mà ta mi ta đi năng cú ta quanh ta năng cha mày hành cha đi garat tăng ác tha và dạ ta và dạ su suka và à, nếu mà quý vị nghĩ dừng lại để mà mình mình lấy hơi á thì thường thường mình à, ngừng ở những cái chữ mà có dần ăn nè hoặc là những cái chữ có giọng dài à, đó ví dụ như là mình ngừng ở chữ uh, à, săn khăn cũng được nè hay là ma ta ni ta đi năng cũng, cũng dừng được ha còn à, còn không á thì mình ngừng ở những cái đoạn mà à, nó có cái cái chữ cái từ danh từ nói á. à thí dụ như à, mình tới gu à, à na quanh ta nanh cháo mây hành à cái chữ chá đó, nó là là cái từ nối à, thành ra mình có thể mình ngừng ngay chỗ đó à, à, à mình ngừng, ngừng nhớ là ha là những cái chỗ mà chữ dần ăn hay là à, trường âm hay là dừng ở những cái chữ có có cái à, cái cái danh từ bất biến nó nối ở trong câu à và xin đọc lại lần nữa ha ý mê hí đi ba thu ba ý sắc ca re hi bút ăn hầm măng săn khăn á phi phù cha già mi ma ta bi ta đi nan vô ta quanh ta nan cha mày hành cha đi ca rát tăng nặc ha và dạ hi ta và dạ su ca và dạ hi mê hi đi bát hu ba đi sắc ca re hi bút thăng âm măng săn khăn á phi phù cha già mi ma ta bi ta đi nan Puna Ta Nành Cha Mày Hành Cha Đi Đề Garatan Ha Và dạ Hita Và dạ Suka Ya. Dạ. rồi mời quý vị Dạ con xin đọc ạ. Mê hi di Thu ba di Sắc Ca Rê hi bút thăng tham mang sang khang afipu cha ya mi ma ta di ta di nàng Gunavanta nanchame hanchadi karattang attha yahita yasuka ya ime hidi pathu padisakka re hi bút thằng thầm măng sằng khằng ngáp phi bù cha già mi mà tà bi tà đi nàng Gunavanta nanchame hanchadi karattang attha yahita yasuka ya ba batu ba di sắc sakkarehi bút thằng thầm mằng sằng khằng afipu cha già mi mà tà pita đi nàng bu na gunawanta nan cha mì hành cha đi khá rách tằng ách tha giá hita giá su kha giá dạ con đã đọc xong ạ à. con xin kính mời vị kế tiếp ạ à. dạ con thưa sư con xin đọc ạ Y Mê hi đi ba thu ba đi sắc cà rê hi bút thạc tham mang sang khăng a phi bù cha già mi ma ta bi ta đi năng gu na wan ta nành cha Mây hành cha đi karat tăng Át tha ya hi ta ya su kha ya ime hi đi ba thu ba đi sắp cà rê hi bút thăng thầm măng sang khăng a phi bù cha già mi ma ta bi ta đi năng vô na hoàn ta nành cha mày hành cha đi kha rát tăng át tha ya hi ta gia su kha ya ime hi đi ba thu ba đi sắc cà rê bút thăng thầm măng sang khăng a phi bù cha già mi mà ta bi ta đi năng gu na hoàn ta nành cha mày hành cha đi kha rát tăng át thà ya hi ta ya su khà ya dạ con đã đọc xong ạ dạ xin mời vị kế tiếp dạ thưa sư con xin đọc ạ y Ine hi di phù pa di sắc ca rê hi bút thăng thăm măng sang khăng a phi phù ca già mi mà ta pi ta đi năng na hoàn ta nằm cha mày hành cha đi ca rát tăng áp tà ya hi tà ya su khà ya y mê hi đi pa phù pa đi sắc cà rê hi bút thăng thầm măng sang khăng a phi phù ca già mi mà tà a đi năng u na hoàn ta nan cha mày hành cha đi kha ra tăng áp tha ya hi ta ya su kha ya y mê hi đi ta phụ dạ không sám hối y mê hi đi ta phụ pa đi sắc ca re hi gut thằng thầm măng sang thằng a phi phù cha già mi ma ta phi ta đi năng gu na hoàn ta năng cha mày hành cha đi ca rát tăng áp ta gia hi tà gia su cà gia thưa sư con đã đọc xong dạ thưa sư con xin đọc đi mê hi đi ba tu ba đi sắc cà rê hi bút thằng thầm măng sang căng api bu cha ra mi ma ta đi ta đi năng gu na quan ta nành cha mây hành cha đi karat tăng áp thà dây ta gia su ca ya y mê hi đi ba tu ba đi sắc ca rê hi bút thằng thầm măng sang căng a phi bù cha ra mi ma ta bi ta đi năng gu na quan ta nành cha mời hành cha đi kha rát tăng át ta ya hi ta ya su ca ya hi mê hi đi ba thù ba đi sắc ca rê hi bút thăng thầm măng sang căng a phi bù cha ya mi ma ta bi tà đi đằng gu na quan tà nành cha mây hành cha đi kha ra tăng a tà ya hi ta ya su ca ya dạ, sư thư con đã đọc xong mời gì kế tiếp đi dạ thưa sư con xin được đọc tiếp yeah. Dạ. y mê hi đi ba thù ba di sắc cà rê hi buốt thăng thầm măng sẵn khăn áp bi bù cha già mi ma ta bi ta đi năng vu na hoàn ta nành cha mày hành cha đi kha rắc tăng át thà giá hi tà giá su khà giá ý mê hi đi ba thù ba đi sát cà rê hi bút thăng thầm măng sẵn khăn áp bi bù cha già mi mà tà bi tà đi năng thì Ali à, nói là na hoành ta nành cha mày hành cha đi karak tăng át thà giá hi tà giá su khà giá hi mê hi đi ba thù và đi sát cà rê hi phút thăng thầm măng sẵn khăn áp bi bù cha già mi mà ta bi ta đi năng u na hoành ta nành cha mày hành cha đi khá rắc tăng át thà giá hi ta ya xuất khà dạ dạ thưa sư con đã đọc xong Thưa sư, con xin phép được đọc. Ime hidi thù và di sắc ca re hi bun thăng tham măng sang khăng phi tu cha ya mi ma ta pi ta di năng hun na văn ta nam cha mây hằng cha tinh tha ran tăng át tha ya dạ dạ dạ. hi ta ya su kha ya ime hidi pa thu ba di sát tha lê hi bún tham tham măng sanh khăn a phích bu cha ya mi ma ta pi ta đi năng un na wan ta nan cha mai hăng cha tin kha ran tăng áp tha ya hi ta ya su kha ya hi mê hi đi phát tu ba di sát tha lê hi bún tham tham măng sanh khăn Api Uja, Api Uja, ya. Xin lỗi. Api Uja, ya, mi, ma, ma, ta, pi, ta, di, năng. Quân, na, wan, ta, nam, ya, mai, hằng. Cha, tin, kha, lãng, tăng, ác, tha, ya, pi, ta, ya, sư, kha, ya. Dạ, con xin hết. Con kính mời vị kế tiếp. Con kính thì anh xin. Dạ, Thưa sư con xin đọc bài. Imehi di batu ba di sakkare hi mang dhammang khang avibu chaya mi mata bita di nang gunawan ta nan cha mei han cha di karat tam at hita ya sukha ya Ime hidi batu badi sakare hi tham mang buddhang dhammang sangkang avibu chayami mata bita dinang guna quantan nan cha mi hành cha di khách rất tăng atha ya hi ta ya sukha ya Ime hidi batu badi sak Kare Buddhang Dhammang Sangkhang Abhibhujayami mata bita dinang gunawantanan cha cha di mehan jadi karatang atthaya hitaya ya Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Dạ bạch sư, mọi người đã đọc xong bạch sư. Dạ. Đọc xong hết rồi ha. Dạ. À. Thì nói chung là đọc bữa nay à, giỏi rồi đó. Nhưng mà Tina nhớ à, à, còn mấy chỗ nó hơi à, nó hơi lộng cộng ha. À, ráng à, ráng à, đọc lại cho nó đúng ha. Gút ná gút ná quanh ta. À, dạ. Gút quanh ta. Ma ta bí ta ha à, mình dạ. À, đọc cho mấy chỗ đó mấy cái đoạn đó cho cho nó đúng thì nói chung là từ từ qua à, ở đây mình à, mình tập không à. à tập từ từ từ từ thì nó nó sẽ quen quý vị thấy không cái cái uh, Bali á, đọc nó cũng rất là dễ không khó gì đâu à, mình mạnh dạng mình uh, học từ từ từ uh, rồi uh, rồi uh, nó sẽ quen à đó, rồi mình à, hiểu biết được cái ý nghĩa và cái cái điều quan trọng á là nhờ mình đọc mình đọc thường xuyên hàng ngày à, mình quen với với cái cái ngôn ngữ à, cái ngôn ngữ mà để à, à, các cái vị Phật trong quá khứ hiện tại và ngày vị lai à, đều sử dụng cái cái ngôn ngữ này à, thì à, bây giờ à, mình à, có duyên lành mình học mình tụng đọc để tạo cái phước trong đời sống hiện tại và nhờ cái này đó nó là cái duyên cái duyên trong ngày vị lai mình mới mới à, gặp được à, đức phật à, mét tê giá trong ngày vị lai à, rồi hy vọng là chúng ta sẽ đạt đến những cái lợi ích cao thượng à, để à, thoát khỏi cái à, dòng sinh tử luân hồi à, thì do đó mà chúng ta ráng à, ráng cố gắng à, mình à, mình học à, chính mình á, mình phải tạo nhân duyên cho mình à, chứ không ai không ai tạo nhân duyên hết tại vì à, quý vị nhớ rằng á, cái lòng từ của chư Phật bao la rộng lớn nhưng mà đó những chúng sanh mà có tạo trữ cái nhân duyên đó, à, thì đức phật mới có thể tế độ à, thành ra cái cái nhân cái duyên là mình phải tạo thế còn nếu mà mình cứ cứ à, buông xuôi mình không có chịu à, để cố gắng à, học không cố gắng à, để tạo những cái cái phước duyên à, thì dù có chư Phật ra đời xuất hiện ở thế gian này à, giáo pháp có hiển lộ đi chăng nữa đó, à, thì mình cũng cũng không có thể gần gũi tiếp cận học hỏi được à, cho nên à, chúng ta cố gắng à, thì giờ à, giờ mình à, mình đọc lại một hai lần rồi mình đọc lại cái cái cái nam mô tát xá ha ừ. Mình nhớ hình như nó ở phía dưới mình thật sự là dạ, đây ừ. rồi à, cái này thì nó cũng dễ đọc mà hôm hổm mình học rồi bữa nay mình đọc lại ha nam mô tát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 Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Rồi mời quý vị đọc đây. Dạ con xin đọc ạ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. À. Sư con Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dạ thưa sư con đã đọc xong. Dạ thưa sư, dạ, thưa sư con. Dạ thưa sư con xin đọc Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ thưa sư con đã đọc xong ạ. Con xin phép được ạ. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Thassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Nam mô Thassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Dạ thưa con xin hết con kính mời vị kế tiếp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Quý sư con đã đọc xong. Kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ thưa sư cho con đọc ạ rồi mời cô nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dạ con xin đọc xong Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Nam mô Tathagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tathagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tathagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Tassa. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Thank you. Ông Quốc ơi giọng nhỏ quá em tụi em không nghe được anh ơi. yeah. <laughs> Dạ. Ok. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Mm. Dạ thưa còn vị nào đọc nữa hả Nguyên Như xin mời ạ. À. Dạ bạch sư con ờ, con miêu sư bay accident đó bạch sư sư sư mở mic lại con bấm lộn nút thật sư. Dạ con thấy không còn ai đọc nữa con xin mời sư tiếp tục ạ. À. à rồi. Bây giờ à, mình à, mình đọc lại hết ha rồi à, mình à, đọc ôn lại hai hai hai đoạn mình học à ý về hí đi ba thu ba đi sắc ca rê hí bút ăn thầm manh sang thằng á phi bù cha già mi mà ta mi ta đi năng của nó quanh ta nành cha mày hành cha đi karat tăng ác hà giấy tà giá su kha giá nam mô ta sa tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa đó à đồng mình à, mình đọc từ từ từ cho nó cho nó quen à, cái à, cái à, mình đọc rồi cái mình vô mình tụng á mình tụng thì mình phải hòa hòa với với với cái cái à, trong cái cái nhóm à, trong cái nhóm trong cái đạo tràng à, để cho nó nó hòa hợp với nhau à, cái người mà dẫn kinh á à, mình chú ý mình nghe nghe cái cái giọng của người dẫn kinh à, rồi cái bắt đầu mình à, mình mình đọc theo ha hí mê hí di ba thu ba đi sắc ca rê hí bút thăng tham man sân khăn ác hí bù cha già mi ma ta mi ta đi năng vu na quanh ta năng cha mày hành cha đi garat tăng ha ya dạ ta ya suka ya Nam mô ta sa tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa ga tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa ga tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đó. Cái người mà dẫn kinh ấy, cũng cũng chú ý, tức là mình mình dẫn ấy, cái giọng nó vừa thôi. À, đừng có đừng cao quá à, nếu mình dẫn à, cái cái à, bắt cái giọng mà nó cao quá thì có nhiều khi người ta, ta tụng không được hoặc là cái cái giọng nó quá thấp thì à, làm cho cái hội chúng cũng cũng khó đọc à, cho nên á, là cái người mà phụ trách mà mà dẫn kinh á à, thì phải phải chú ý cái đó mình à, dùng cái cái nói theo cái cái nhạc đó thì nó là cái tông à, mình dùng cái cái cái giọng cái tông nó nó vừa nó, nó vừa phải thì à, làm cho cái hội chúng à, nó dễ đọc theo rồi những cái người mà trong cái hội chúng á, mình đọc cũng vậy mình à, nhớ là mình đọc cho nó đúng giọng à, những cái chỗ nào mà mình ngưng mình lấy hơi à, rồi mình nghe nghe những cái người mà kế bên những à, cái trong cái nhóm trong cái đạo tràng đọc thì à, mình mình bắt nhịp mình vô cho nó đều à, thì như vậy đó thì à, trong cái hội chúng á, à, tục đọc nó dễ dàng rồi bây giờ đâu à, mà quý vị à, đọc lại đây dạ bạch sư con có câu hỏi bạch sư là hồi nãy sư dạy tụi con là theo giọng đọc vậy từ giọng đọc mà nó cứng như vậy mình qua đến cái giọng đọc kinh nó khác nhau chỗ nào bạch sư mình hơi lên giọng xuống giọng một chút xíu hay sao bạch sư dạ à, dạ. thì thì thí dụ như á mình đọc đọc á thì mình cần phải phải đúng giọng à, nhưng mà khi mà vô đọc kinh á à, thì mình có thể mình đọc nó nó nó nhẹ hơn chút ha ví dụ như mình đọc uh, à, nát mô nhưng mà nếu mà vô mà đọc nát mô á, thì nó nó nó cứng quá à, thành ra mình có thể mình quyển chuyển đọc nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa ha hay là mình đọc là ý mê hít đi bát thu ba bí sắc ca à thì mình có thể mình đọc nó nhẹ hơn chút ý mê hi di ba thu ba di sắc ca re ni buột tham thâm măng sân khăn api bù cha già mi ma ta bi ta đi năng của nó quanh ta năng cha mày anh cha đi ra đó tăng ha và hi ta và su ha và đó nó nhẹ hơn nó nhẹ hơn cái cái cái cái, cái mà giọng mình đọc chút à, rồi tới mà tới mà kệ á, thì thì nó nó còn du dương hơn à, nó lên lên xuống à, trầm bổng à, ví dụ như à, mà mỗi mỗi một cái nơi á, tệ nó mỗi khác nữa à, ví dụ như như ờ, ở Thái Lan á, thì kệ khác nhưng mà ở bên Miến Điện á, là nghe chư tâm với mấy cô tu nữ bên bệnh kệ á, nó nó cũng khác nhau thành ra đó cái kệ á, thì tùy theo tùy theo uh, mỗi mỗi cái uh, cái quốc độ à, để mình đọc để mình à, mà sao mà nó người khác ta nghe ta có có thể hiểu được ha à, nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa ha hoặc là à, nó tùy theo cái kệ thì nó nó dễ dàng à, à đó thành ra thành ra à, chỉ cần cái à, mình à, mình hiểu cái giọng đọc và cái cái cái cái dòng tụng á để à, mình có thể à, mình à, đi đến à, ví dụ như mình có dịp mình đến các cái chùa Thái à, đi hay là hoặc là đi giếng ở đất nước Thái Lan á, thì mình có thể mình mình tụng đọc à, với à, những cái người Phật tử à, chư tăng ở bên Thái được ha à à, còn à, ở bên huyến điện á, thì người ta đọc uh, người ta đọc rất là gần nó, nó đúng à, à. nạp ô ta arato samma sambuddhasa mà chữ cái chữ ớt sờ đó cái sách cái chữ ớt à, chữ xá thì thì người ta đọc thành cái chữ chữ ta chữ t là chữ tá nha thành ra hồi lúc đó mà sư à, lên làm lễ à, mấy buổi mà lên làm lễ phát lộ với à, chư tăng miếng điện mình quen mình quen cái cái giọng đọc của mình qua bển mình đọc vậy á là mấy vị đó người ta không chịu mà ở bển ta đọc là nam mô tá tá Bhagavato Arato Tamma Tambutata <laughs> đó là đó là tôi cũng à, tùy theo à, tùy theo cái à, cái cái quốc độ ta ở bản á ta ta quen như vậy rồi thành ra mình qua mình đọc á người ta nói mình đọc sai à, thành ra đó thành ra thì thôi bây giờ mình qua miếng điện thì mình phải đọc theo ở bản à, nó mô tá tá con gái tô ra tô tầm ma tầm búi tá tá và trở về bên này á bên Việt Nam á thì mình đọc là nam mô tát sát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa đó, thành ra thành ra nó tùy theo cái quốc độ chứ à, không có một cái à, cái chuẩn mực à, mà nói là ai đúng ai sai thành ra hả mà mình đi đến mình à, đi đến quốc độ của người ta thì mình phải chấp nhận là ta đúng à, mình theo người ta còn chừng nào mình đi đến cái hội chúng của mình cái cái trú xứ của mình cái chỗ của mình á thì mình đọc theo mình à, thành ra nhớ vậy đừng có qua ờ, mấy bên trụ miếng điện mà mình chê ra đọc uh, đọc sai đọc không đúng mà là nó mất lòng ha nhớ vậy rồi bây giờ mời quý vị đọc lại dạ bạch sư con đọc thử uh, kiểu kinh bạch sư à rồi rồi đọc đây Ime hi di ba thu ba di sang ca rê hi bua thăng tham mang sang khang á phi pu cha ya. Mi ma ta bi ta di nang gu na quan ta nan cha mây han. Cha đi kha ran tăng an tha ya hi ta ya su kha ya ít mê hi đi pa thu pa đi sang ca rê hi bua thang tham mang sang khang afi pujaya mimata pita dinang gunawantanan cha mi han cha di karan tang an thaya ya sukhaya

Nam mô ờ. tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Trời ơi, dạ, dạ tốt rồi đó dạ à. con à, xin kính mời vậy là kế tiếp ạ à. cũng uh, đọc vậy là quá tốt rồi rồi mời uh, cái gì đọc tiếp đi dạ dạ dạ nguyên như xin kính mời đạo tràng ạ à. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Ime hi đi ba thu ba đi sắc ca re hi bút thăng tham măng sang khăng a phi bù cha già hi ma ta bi ta đi năng cô na quan ta nành cha mày hành cha đi kha rát tăng át tha ya hi ta ya su kha ya hi mê hi đi ba thù ba đi sắc cà rê hi bút thằng thầm măng sang khăng a phi bù cha già bi ma ta bi ta đi năng gu na hoàn ta nành cha mày hành cha đi kha rát tăng át tha ya hi ta ra su kha ya hi mê hi đi ba thù ba đi sắc ca rê hi bút thăng thầm măng sang khăng a phi bồ cha già mi ma ta bi ta đi năng gu na Quan ta nành cha mày hành cha đi kha rát tăng át tha ya hi ta ya su kha ya nam mô ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sa. Dạ, kính mời vị kế tiếp ạ giờ Rehi di papu padi sakka a phi dhammang cha api mi ma ta na papi ta nan cha mai maihan cha dikharatang atthayayita yasukaya hi di di sắc ca supadisa karehi put tham tham năng sang thang api pu cha ya mi ma ta si ta di năng lu na wan ta nan cha mai han cha di ka lat sang at ta ya hi ta ya su ca ya y me hi đi pa thu pa di sắc ca re hi gut thăng thầm măng thăng thăng a phi pu cha ya ni ma ta pi ta đi năng una hoàn ta nan cha mày hành cha di ca lát tăng át ta ya hi ta ya su ca ya Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa nam Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dạ, con đã đọc xong. Dạ, con xin phép đọc tiếp. Ime hidi patu va disakare hi pun thang tham mang sang khang. Api puja Apipu Jaya Mimata Pita Dinang Gun Gun Guna Wanta Nan mai Han ding Jatin Karantang Atthaya Hitaya Sukhaya Ime hi đi pa tu ba di sắc kha hi kun thăng thầm măng sang khăng api puja cha ya mi ma ta pi ta đi vun na wan ta nan ya mai han cha ding karan tăng at tha ya hi ta ya su kha ya y me hi ti phát thu pa ti sáng kha re hi pun thăng thầm măng sang khăng a à, phi phụ cha ya mi ma ta pi ta di năng wun na wan ta nan ya mai han cha ding karan tăng at tha ya hi ta ya Sukaya Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Dạ thưa con xin hết, con xin kính tri ân sư và con kính mời vị kế tiếp. Dạ thưa sư con xin đọc hi mê hi đi ba tu ba đi sắc ca re hi bu thăng tham măng sang thăng hắc hi bu cha ya mi ma ta hi ta đi năng u na quan ta nành cha bày hành cha đi ca ra tăng át tha ya hi ta ya su ca ya hi mê hi đi ba tu ba đi sắc ca re bu tăng tham mang sang tăng api bu cha ra mi ma ta vi ta đi năng guna quan ta nành cha mày hành cha đi karat tăng át ta ya ta ya su ka ya đi mê hi đi ba tu ba di sắc ca re tu tăng tham mang sang căng api bu cha ya mi ma ta vi tà đi năng gu na quan ta nành cha bày hành cha đi kha rát tăng át tà dây tà ra khu ca ya nam mô ta sa pa ga wa tu arahato samma sambuddha sanamo tassa bhagavato arahato samma sambuddha tô sam ma sam bút hà sa dạ con kính tri ân sư mà đã đọc bài xong ạ dạ, dạ thưa sư mời con... vị kế tiếp ạ dạ thưa sư con xin đọc bài imbe hi di ba chu ba di sakare hi bút khaṃ thầm măng sẵn khaṃ a phi bù cha ma mi ma ta bi ta đi năng hu na wan ta nan cha mây hành cha di kha rát tăng ác tha ya hít ta ya su kha ya i mê hi đi ba tu ba đi sắc kha re hi bút thăng thầm măng sẵn khăng a phi bù cha già mi ma ta bi ta đi năng hu na wan ta nan cha mày hành cha đi karat tăng at tha ya hi ta ya su kha ya i me hi di ba tu ba di sắc cà rê hi bút thẳng tham mang sang khăng avi bù cha ya mi ma ta bi ta đi năng guna wan ta nan cha mây hành cha di karat tăng atha ya hitta ya sukha ya nam mô bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa dạ, Thưa sư con đã đọc xong ạ. À con kính mời gì kế tiếp. Dạ con thấy lớp lớp đã xong rồi bạch sư con xin mời sư tiếp ạ. À. À, à, nói chung là bữa nay là đọc giỏi rồi đó. Dạ à, nhưng mà Tina à, Tina thì à, nhớ cái cái đoạn mà hai cái đoạn mà mình mới học đó gút ná dạ. quanh ta nành cha mày hành cha đi garat tăng áp tha giá hi ta giá su ca giá ha à Tina nhớ à, đọc đi đọc lại hai cái đoạn mình mới học cho nó nó nó, nó đúng ha à, chứ nói dạ. chung là mấy cái đoạn mà học trước thì đọc đúng hết á nhưng mà có hai đoạn mình mới học thì à, đọc chưa đúng à, nói chung là lớp mình bữa nay là giỏi rồi đó à, đọc à, như vậy là cũng tương đối à, cũng chuẩn rồi à, có thể là mình có thể mình hòa ở trong các cái hội chúng để à, mình tụng đọc à, được với nhau à, vậy là cái cái điều đó tốt đẹp à, thì chắc à, thời gian à, tới đây cũng vừa phải lẽ thì thôi à, mình à, ráng à, trong cái thời gian mà mình ráng mình à, ôn và mình đọc đi đọc lại để cho nó nhìn nhuyễn nó đúng giọng à, vậy là tốt rồi à, chắc à, cái buổi học đến đây thì cũng à, tốt đẹp thì à, với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể thanh nghe chúc tất cả quý tu nữ quý phật tử nhiều sức khỏe an vui và cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với phước báo cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc nam mô bút thà giá Nam mô Bích thay Giá, Nam mô thầm Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Và dạ, Nguyên Như Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã dạy cho chúng con buổi học Bali rất là hay của ngày hôm nay. Và bây giờ con xin kính thỉnh sư có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Con xin dâng mít lại cho sư ạ. À. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. À, xin thay mặt chư tăng phúc chúc ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay Bhagavato Sappa Mangalang Rakhantu Sappa Devata Sappa Bhutha Nupavena Sana Sauthi Pavantu Te Bhagavato Sappa Mangalang Rakhantu Sappa Devata Sappa Dhamma Nupavena Sana Sauthi Pavantu Te Bhagavato Sappa Mangalang Rakhantu Sappa Devata Sappa Sangha Nupavena Sana Sauthi Pavantu Te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 Utamange na wande hang ba đà băng sung qua rua ta mang bùa thê vô ca lý tô đô sô bùa thô ca ma tú tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cúi xin quay phật vô biên cho con sắm tội tiền khiên từ rài ua ta mang ghê na quan đê hăng tham man cha đu vi thắng quả răng tham mê vô kali tô đô sô tham mô ca ma tú tăng ma măng gieo năm vót vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cuối sinh pháp học pháp hành cho con sắm tội tâm thành từ đây ua ta mang ge na wan de hằng sang khăn cha du vi tho ta mang sang khe yo lý tô đô so sang khô kha ma tú tăng ma măng gieo năm vóc vi trần đảnh lễ những lỗi lầm ngã mạng kiêu căng cuối sinh chư thánh phàm tăng cho con sắm tội ăn năn từ rài Dạ con xin quý vị lắng lòng thanh tịnh cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi Nga Pháp ạ. Dạ đề qua tà sanh ti quy hà ra qua si ni thủ bê kha rê bồ thi kha rê tạ hình tạ hình tạ thầm ma đà nê na phá văn tu pu chi ta sọ thân ca ròn tê tha quy hà ra măng đà lê thế ra cha mắn cha na wa ca cha phin kha vô sa ra mi ca đa na pa ti upa sa ca Gama cha de sa ni gama cha isara sambana futa sukita fa wan tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ca ni ya ni kang tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi đông kha sa ca ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mẫn tha ra cha bung ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng ca tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu thân sam ba bồ này ya ma tham ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hon tu nha ta vô y đằng nô nha ti nàng hô tu su khi ta hon tu nha ta vô ý đằng quá tá mề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây Xin hội hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay. Nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp đồ để vào thiền căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, Nguyện dình tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nắc mô Bút Tha Giá, Nắc mô Tham Giá, Nắc mô Sang Giá. Nguyên Như con xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối thứ tư và cũng là sáng thứ năm ở bên Việt Nam